mà gió cứ mãi vô thăng làm sao em mà gió cứ mãi vô vào dòng đời của anh mà ngỡ như chưa hề thức giấc và hai hàng cây trước sân vừa mới xanh tươi có đôi lần cầu thang kia còn in dấu chân bàn chân vô tình đã mãi xa bàn tay em đã cố với lấy một con gió hay là trái tim của anh mà gió cứ cứ mãi vô tâm làm sao ôm mà gió cứ mãi vô tình làm sao giữ có thể yêu được nhiều hơn có thể nhớ một mùi hương mà vì sao lại không thể quên những đau thương đành quá gian những cơn mưa về ngày xưa để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ đã xa rồi một hình dung những ánh mắt và nụ cười trong nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn nhưng là sao